Đam mê câu cá xin chào à, tất cả các bạn nha ừ, à, Ngày hôm nay à, mình à, sẽ giới thiệu giới thiệu dẫn dẫn cho các bạn cách làm mồi câu cá rô phi nha các bạn à, Có nhiều anh em đã à, cái mình à, làm mồi câu cá rô phi Ngày hôm nay à, mình à, sẽ hướng dẫn cho tất cả các à, anh em và các bạn à, cùng à, à tham khảo bài mồi cá rô phi của mình nha thành phần của chúng ta gồm có như sau các bạn đây là bột à, chiên giòn me danh nè à, bột mì á các bạn bột mì nè me danh nè các bạn ok nha cái này để tạo người ta độ dẻo nha các bạn để chúng ta câu xong câu hồ hoặc câu đập gì nó không có bị à, đợi đá mồi nha bài mồi này là, là bài mồi câu đơn với với với lại câu ấy nha các bạn ok câu đơn câu đài nha mồi này để để câu đơn câu đài các bạn muốn câu lăng xe cũng được thành phần thứ hai đây là bánh uh, tiếng dung nè bánh đậu xanh nha các bạn các bạn chuẩn bị cho mình hai cái bánh đậu xanh tiếng dung nha ok bơ trường an các bạn à, cho mình à, khoảng ở ờ, chừng hai muỗng bơ cà phê trường an vô trường an vô trong à, muỗng ta ok các bạn đây đây chính là khoai lang của ta các bạn chuẩn bị cho mình à, các bạn câu đơn mà các bạn làm bằng vừa đủ câu thôi không cần làm à, nhiều quá tống ở tống mồi các bạn mình không đơn các bạn muốn câu lăng xe thì các bạn làm nhiều hơn mình nha ok ba cô câu lăng nhỏ ra là ok rồi cám gà con nha các bạn đây các bạn chuẩn bị cho mình cám gà con nha rồi ok nha đến tạo chúng ta mùi tanh nha các bạn thành phần cuối cùng đó chính là lòng đỏ trứng gà nha các bạn trứng vịt nha đây là quả trứng vịt mình đã lấy cái lòng đỏ ờ, bên cho rồi các bạn đây chỉ còn lòng đỏ thôi lòng trắng mình đã lấy ở ngoài hết rồi các bạn cho khoảng ở chừng hai hai cái lòng đỏ trứng vịt vô trong bài mồi của chúng ta là các bạn bao kéo cá rô phi luôn nha các bạn rất ok và hiệu quả nha bài mồi này mình đã test thành công rồi mình mới dám hướng dẫn với lại à, các các bạn nha các bạn à, nếu thấy hay các bạn nhớ ờ, cho mình xin một like nha và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi video tiếp theo của mình nha các bạn bây giờ mình sẽ làm mồi cho các bạn xem nha đây đây là cắm gà con nè đây là cắm gà con chúng ta nè đấy cắm gà con nè các bạn bị mình à, khoảng ở chừng à, hai lạng cắm gà con hoặc một lạng gì đó làm đủ cho các bạn câu thôi nha bao nhiêu à, đây là cắm gà của ta là cho cho ta co hai củ khoai lang thôi nha các bạn để cho chúng ta tạo mùi đỏ tạo độ dẻo nha đồ dẻo là đồ bở các bạn khoai lang này các bạn ngô đơn các bạn phải lột lột vỏ ra cho mình nha lột vỏ ra như vậy nè nó nó nó sẽ ok hơn nha ok mình sẽ bóp vô trong à, cái mồi của chúng ta luôn nha đây nè các bạn bóp ra thật là dẻo ra là thật là diễn ra là ok nha Đó. để chúng ta câu cá rô phi nha các bạn để tạo cá khoai lang này tạo chúng ta đồ dẻo nha các bạn sẽ ok dễ dính cá hơn nha dính cá hơn là chúng ta làm mùa đặc nha các bạn làm mùa khô mùa dính quá thì không ngon các bạn câu lân xê thì bạn phải câu mùa bở nhưng mà có độ cái dính vừa phải thôi tránh tình trạng mà mùa chúng ta nó dai quá là mùa chúng ta nó bở quá cũng không ngon các bạn mùa ta vừa đủ chúng ta câu thôi là ok đó gà này bạn khỏi dùng nước luôn nha bạn chọn mới lại khoai lang luôn tại vì khoai lang chúng ta nó có nước sẵn rồi rất là ok nha các bạn rồi ok thành phần tiếp theo đó là bánh à, đậu xanh tiếng dung nha các bạn các bạn chuẩn bị cho mình hai cái bánh đậu xanh tiếng dung nha cái nè đây là mồi mùa câu cá rô phi nhưng mà các bạn à, có thể câu được dính được cá khác nha các bạn trôi trôi với bạn trôi hạt mè các bạn ok nha trôi mè mì dinh có thể gặp nó quất luôn các bạn không phải riêng mềm rô phi không Đấy. ok này đây là bơ nè bơ của chúng ta nè các bạn à, chuẩn bị cho mình à, khoảng ở à, chừng à, hai muỗng bơ nhỏ của à, muỗng à, cà phê nha các bạn đây là muỗng cà phê lớn khoảng hai muỗng bơ nha một muỗng nè rồi ok hai muỗng bơ Đấy, các bạn bóp đều lên cho mình là ok nha các bạn rồi các bạn bóp đều lên cho mình nè đây đây là cái lòng đỏ trứng vịt của chúng ta các bạn bỏ mình một cái hai cái nha bao nhiêu mồi đây các bạn cho mình một một một à, một quả trứng lòng đỏ trứng vịt thôi là ok nha đây nè đấy đấy một quả thôi các bạn bóp đều lên cho mình nè ít thôi thấy nè một một, một à, mê danh nha để tạo người ta đồ dẻo nha các bạn chúng ta câu cá ok hơn nha ok ít thôi nhiều quá nó nó dính nó cao các bạn đấy nè cho bột à, mê danh vô là đấy rất chi là dẻo luôn nó có cái màu trắng trắng các bạn cho mình thêm ít nước nữa bạn ít nước thôi nó nhão mồi vùi nước vùi nước ok để chúng ta câu à, đơn với lại câu đài các bạn thấy màu chúng ta đã xong rồi nè rất ok các bạn bao nhiêu đây là đủ cho các bạn câu đơn là ok luôn câu thoải mái luôn các bạn đấy nè như mồi đây nè rất là dẻo luôn các bạn đấy có độ dưới tay rất là cao nha đấy các bạn phải nên làm thử cái mồi mình các bạn Bảo rồi các bạn ơi Hôm nay chắc mới được con rupee mà mình thả rồi các bạn bốn tay mình thả rồi Đây Bạn có thấy thằng thằng bạn của mình không Nó ra ca xong rồi nó đi, đi ờ, uh, câu chung với mình luôn các bạn à Hiện tại giờ bạn ấy đang nằm rất, rất buồn ngủ Mình gán ngồi đến ờ, uh, 6 giờ Hy vọng sẽ lên hàng để mình à, quay cho các bạn xem Đấy, các bạn có thấy gió không hôm nay gọi là bão sao mà sao mình không biết à, cứ canh cái ngày chủ nhật à, là, là bão các bạn à đó à, mình nhăn bốn cây rồi mà trời gió quá các bạn à ở à, bên này anh à, nấy cũng đang ngồi câu dân để đứng cao cần lên mà gió quá một bình nhiều nữa rất là cực các bạn mà cũng ok sao vậy là vui rồi các bạn à Đấy, các bạn có thấy những những cái à, đám đục bình ở đằng trước kia đang trôi về không đó đang cho về phía mình đó chút nữa mình phải lội ra rồi đó mình đẩy ấy ra mới được Hôm thôi là vô cần chút nữa làm là một người là chết mình luôn các bạn à trời quá gió rồi các bạn ơi gió thôi một bình tới là việc à, câu kéo không được tận lợi rồi gia tài có một ngày chủ nhật à. đi tết mồi chắc các bạn mà, mà, mà gặp thời tiết như thế này thì mình bó tay các bạn ơi đang canh canh là ba ba giờ là cá cá nó vô để mình ờ, kéo vải một hai con gì đó mình quay cho các bạn xem mà thời tiết như vậy là mình bó tay rồi hy vọng đây tới chiều này ờ, sẽ ờ, bớt gió để mình cá năng mồi mình sẽ quay cho các bạn xem còn nước các bạn ơi uống luôn lấy sức để hút cho mạnh để câu được cá các bạn ơi sao bạn vậy nói chuyện với mọi người nè bạn bạn, bạn mình ngủ rất hăng say luôn các bạn ngủ từ sáng đến chiều <laughs> ngủ chưa bao giờ được được, được ngủ <laughs> ok có hàng mình sẽ à, review cho các bạn xem nha hàng các bạn ơi mà lục bình nhiều quá phi các bạn ơi khổng lồ khổng lồ khổng lồ ủa to nè thì nãy hề đã rơi nè bá luôn quá to các bạn ơi đã chưa lên hàng các bạn ơi các bạn ơi phi nè <laughs> hôm nay có cá đường phi rồi các bạn ơi cái khác hôm nay đi du lịch rồi trời quá xấu các bạn ơi phi nè có cá là ok các bạn ơi có cá là ok rồi mình cũng không quan trọng là cá cá cá, cá gì đâu có cá được rồi các bạn ơi đình hàng anh em ơi ơi gặp cụ anh em ơi ừ. quá to luôn rồi đây các bạn à, bây giờ cũng à, tối rồi nè đó cũng tối rồi mình đang à, chuẩn bị à, cần đi về các bạn đó, trời mới mưa xong hôm nay bình nhiều quá các bạn à khó câu cá lắm hôm nay thì không được cá lớn chỉ được à, vài con đu phi để mình à, chia sẻ cho các bạn thôi mình à, test mồi đu phi luôn đây được à, bốn con đu phi thôi các bạn Vía rất là khủng luôn Rất là to luôn Con bốn năm lạng á Ok hai con phi rất là khủng luôn rồi Đó các bạn Đó Phi rất là to luôn Đô phi chất lượng Các bạn Nè Đã không Bàn tay xè Đã các bạn Đó Đô phi ta xem con nè con này như già lắm rồi sao đực cái gì vậy? nó nó nó chở màu đỏ luôn rồi khủng chưa và wow. đã còn sống nguyên si luôn các bạn ạ đấy con này là, là nãy mình vừa kéo lên nè đã còn hai con kia thì trồng trọng thôi nhỏ hơn chút xíu ok như vậy là vui rồi các bạn à không có gì vui hơn là từ chính bài mồi của mình mà tách lên được cá các bạn à ha các bạn ok đây mình đang à, xứ sạn đồ mà để để đi về thằng bạn của mình hồi nãy nó về rồi các bạn à nó về để mà tối đi lên Long Khánh nữa đây hôm nay chẳng có cái gì hết ngồi này nè niềm chia sẻ thôi thôi à, chúc tất cả mọi người xem video này vui vẻ nha và đừng quên chia sẻ video này với lại tất cả mọi người cùng xem nha các bạn và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của mình nha hẹn gặp lại các bạn nha mình sẽ có video làm mùa câu cá lăng mới nhất để dành cho các bạn nha bạn nhấn ký vào đón xem nha các bạn xin chào và hẹn gặp lại các bạn